uh, uh. Thế giới này có 7 tỷ người ờ. Cho anh hỏi là em muốn trốn đâu Không trả lời mà em chỉ cười Nam châu bốn bể kiểu gì chẳng gặp nhau Em nói là ta chỉ nên làm bạn Anh không thể để uổng phí Vì sân chơi cuộc tình anh muốn đơn giản đã gặp được em